dễ chịu thôi có hay quýnh lộn không không không vì sao tôi thấy mẻ cái răng Ủa đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu ờ, sợ lạc lạc đường anh đi chuẩn bị không kịp cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi. Em tính đi sớm mà mua nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp chương trình cho mượn nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao rồi anh? Còn mời nhà trai mời đi em trai bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha em xin chào chị ngọc lan xin chào mc quỳnh đinh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Tech One Cần Thơ luôn. Ờ, mình lên đây khi nào? Mình lên đây à, Lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. <laughs> Rồi, mời em trai. Dạ em tên là Nguyễn Văn Tài. hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ mình làm hàng cơ khí anh. À em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Ừ, dạ đi hồi phía. Hồi phía luôn. Dạ. Lúc mấy giờ ờ, đi lúc uh, ờ, 2 giờ sáng trời ơi tội nghiệp ông bên kia đi ha năm giờ đi 2 giờ hả ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì nè à, ưu điểm của em á là em biết nấu ăn ừ. à, sắp xếp nhà cửa và à, em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó cho dù là ở đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì là em phải dứt quyết để em phải làm cho được thành công ừ. Rồi còn khuyết điểm của em là nhút nhát cục về trước đám đông tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc em hơi à, nóng tính thiếu à, thiếu kiềm kiềm chế lại lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì là giống như mình hơi bực bội ví như mình làm chuyện gì đó không thành công thất bại hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó thì em hơi bực trong trong trong lòng vậy đó, đó là mình chỉ bực ở trong lòng dạ, thôi chứ rồi. chứ không phải là mình nóng tính đúng là mình la người này la người nọ À, tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ <laughs> dạ không rồi mời tài tôi điểm khuyết điểm là gì dạ điểm mạnh của em là không hút thuốc biết nấu ăn ừ. ừ sống tự lập môi trường này em không sống được à, sống tự lập luôn dạ ở ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai em ở với ai dạ ở chung cha mẹ nhưng lúc trước em đi làm kia nên em cũng sống tự lập này kia có mình ba mẹ thôi hả dạ vậy là em là con một hả dạ còn bên kia là gia đình đông không em gái dạ em cũng con một luôn anh ơi rồi hai đứa con một luôn khỏe re tại à, đường tình duyên mình sao em được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh Ừ, tìm hiểu được một năm vậy đó mà chia tay này một mối tình thì 6 năm một tình 4 năm mà tôi có sâu sắc hơn sao dạ cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ ờ, chối em á sao từ chối tội nghiệp vậy ừ, lừa lừa gió tình mày lừa gió tiền đó trời ơi hết nhiêu tiền không có hết mà ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia tôi sắm hết tiền về hoài đó hả dạ sắm được năm không hơn năm luôn trời tội nghiệp không trời tội nghiệp vậy trời ừ đường tình duyên của mình sao cưng em ờ, có quen một bạn nam bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết thì mình tìm hiểu tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì với lại tình cảm của người đó thì à, không có nghiêm túc nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp cho nên em tự rút lui chia tay luôn nói chung là tới cũng... giờ em cũng không có quen bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái uh, Cuộc, uh, câu chuyện mới, mới chưa mới. Dạ, dạ, sẵn sàng. mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp Đúng tới rồi. của mình tại vì tánh của em thì sống nội tâm cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành điềm đạm nói chung là có trách nhiệm với gia đình chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chúa vợ tôi đó anh ừ. rồi ờ, nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ á là em không thích bên đây hiền không. lắm chắc không có gia trưởng đâu hả tài hả dạ không anh à, bên đó cũng à. không có hút thuốc còn luôn. gì nữa không vậy đơn giản bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không tài dạ được được rồi em muốn tìm người yêu sao nói luôn biết ờ, cô bác người lớn á ừ. hiền lành kia là chung thủy với nhau vậy thôi đó hả dạ em run quá giờ run dữ không Dạ run run đi từ chào dạ, lúc ra dạ, chào nhà trai dạ sao run như hồi đó giờ không có nhậu tới nó đông gì nhậu trúng đông thì em ngại em run không à. run thiệt run, run thiệt có cái điều gì mà không thích ở bạn gái em không thích gái xăm mình với với sống ảo á chị sống ảo là sao cái bền á như facebook mà hay đăng nói này đó kia nó không có đúng sự thật á có mình đang có đăng nói nó không có nói gì hết trơn trời người ta chỉ nói công việc thôi lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ bên kia xài áp không á Cũng có tôi là không có sống ảo là tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ ví dụ như uh, iphone thì em có nhưng mà ai đó thì em chưa à, chỉ có vậy thôi đó. chứ đâu có gì đâu không. đúng không có xăm mình không cưng dạ không dạ không đó rồi xong bên, bên đây không có sống ảo không dạ không luôn không rồi. có luôn coi nè thấy mua mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả này mua đâu vậy hồi sáng em đi lu bu ờ, sợ lạc lạc đường anh đi chuẩn bị không kịp cái chương trình cho em mượn trời đất ơi thấy thương không thấy thương trời đất ơi rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao ừ, em mua khác em trả lại à mua khác trả lại nha dạ rồi lên mình đi xe đò đúng không đồng dạ. tháp lên ờ, nhiêu tiền là ba trăm là đi thôi đó hả dạ. chuẩn bị trong túi bao nhiêu đủ đi đủ về mà là 600 thôi hả dư luôn mấy triệu lận mấy triệu lận mấy triệu khỏe người ta đi người ta đem tới mấy triệu lận tính tình có hay nóng nảy không vậy dạ không nói chung em cũng dễ chịu lắm dễ chịu thôi có hay quýnh lộn không không không vì sao tôi thấy mẻ răng cách đây tới 6 tháng à, anh chị cái ở à, sớm em nó quánh lộn á cái một người thì có rượu một người không có rượu á nói này nói kia cái ông không có rượu ông nóng vô ông quánh ông kia thấy gì thấy nghiệp ừ, ông xỉn rượu nhỏ con quá vô ông can can xong thục thục chỏ ừ, quánh ông kia ông né ừ, trúng mặt em để gãy nữa cái răng này <laughs> thôi được rồi chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên không có ai mùa này dịch giả không lên đâu thôi thôi mình làm mai luôn mình mỗi luôn đi ha Ừ. rồi lên mình đi xe đò đúng không dạ miễn sao hai đứa đến nhau được rồi mở rào đi không hỏi ai hết luôn không có cần hỏi ai đâu có ai nữa đâu hỏi ờ à, đúng rồi đâu có ai <laughs> đi đi chung mà quên mở rào cười chảy nước mắt luôn á rồi hít thở sâu vô bớt cung chưa dạ bớt rồi bớt cung đó bằng ý bên kia nha rồi bước tới em tặng anh cuốn nhật ký phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao con coi cái quà tặng gì đó cho người ta nghe đó là tuy là món quà này anh um, mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó mua nói đi có gì đó ừ, anh tính đi sớm mà mua nhưng mà là do là đi lạc đường á rồi cái chương trình tội nghiệp chương trình cho mượn nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này sao là anh chọn món đà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên như cũng nhật ký thì anh có thể viết à, cảm ơn em rồi Cần Thơ gạo trắng nước trong Thuộc câu sao không? Thuộc Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về à? Đúng rồi Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ờ, Ý cũng dễ thương ngoài sức tưởng tượng của em Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn Chứ ta nếu mà miệng mồm ờ, này kia là nói không Đồ của em mua này kia đó không? rất thật tình luôn chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè dạ. rất là thật luôn tuần gặp mấy lần ở đâu hẹn hò sao nói cho như ý biết đi dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ trước mắt là như chủ nhật kia đó dạ. ừ, nếu mà tình đi đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật à, em đang làm ở cần thơ luôn hả dạ đúng rồi tại vì à, em thì ờ, hồi hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố sài gòn này em cũng thích lắm mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi mà ở dưới cần thơ thì công ty cũng nhóc hết trơn đâu thua gì sài gòn đâu thành ra là cha mẹ em không có cho em đi làm xa cứ sống rồi mình sinh hoạt có nhà cửa thì mình làm mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố nhưng mà nó ổn định cho mình là được à, em hỏi anh là ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi cha mẹ anh có uh, vấn đề làm dâu không nói chung cho mẹ anh cũng giỏi nhưng mà anh nói dụ hai đứa có quen nhau thì sau này ở đâu cũng được dụ như ừ. ở bên vợ hay là ở bên này cũng được như lâu lâu về thăm ba mẹ vậy đó còn có con cái đi đưa cho mẹ giữ lâu lâu mình thăm con về thăm ba mẹ cũng được ngon luôn chưa gì giao con lắm. cái cha mẹ giữ rồi đó <laughs> tính nhanh ghê không rồi tương lai á là thí dụ giờ á nhà gái có thể bắt rễ được ờ, tài về đó ở được luôn không dạ được anh à dạ ý có thể về được không dạ được thì bên nào cũng con một hết thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già hay là giờ mình gom ờ, mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu thành ra là uh, cặp gia đình thì lập gia đình chứ thì mình cũng phải tới lui tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc chứ không có bỏ cha mẹ được ừ. đó là ý, ý nghĩ quan niệm của em rồi giờ tài hỏi đi anh với em thì cũng có tuổi rồi như em định giờ nào mới em thì ờ muốn tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái ờ bước đầu tiên mà cho cơ hội thôi em còn đi làm công nhân tá anh nhưng mà em cũng gắn dự định à, làm có vốn kia mình ừ, mở cái tiệm nhỏ nhỏ mình làm riêng cho mình vậy đó ừ. dạ bây giờ nè tài đứng lên hát cho ờ, ý nghe đi, đi giao lưu cho nghệ chút coi nào thoải mái vô ừ, em hát đại đi mấy câu hát hát bài cái tựa em quên rồi à, giống như cái cái chủ đề gặp hôm nay đi ha có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm Chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh Cả thế giới này không ai em bằng anh Cả trái đất này không ai em bằng anh Hãy cho anh cơ hội được chống sóc em Ôm lấy em từng đêm Hết à Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè Trong lòng mình nghĩ sao vậy bạn gái nói đi À em nhìn bạn gái rất trẻ thương Em thích Cảm ơn anh Thích rồi nói đi Thích rồi Thích rồi đó à. ừ. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được đúng rồi mong rằng nhau cho cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn anh yeah. Dạ. để mình đi hết cuối cuộc đời này yeah. Dạ. anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em Bây giờ thì à, chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại Kiểm tra một lần nữa xem Nếu không thích Chúng ta đừng bấm Để cái duyên đó cho người khác Một Hai ba Hết thời gian Đã bóc. Chúc mừng Rồi, đứng ra đây Chúc mừng hai bạn Nắm tay nhau được rồi đó Nắm bên này Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè anh Có ba ngon vậy hả? Nè, vậy nè Đó Thấy sao Tài? Dạ thấy ờ, ấm áp và hạnh phúc anh Giờ bớt rung chưa? Dạ, rung tại vì em sợ còn bấm thì em rung thì hết rung rồi ừ.